mang cuồng trăng bao hiểm nguy đôi ta bước qua những em khi ngàn trời chân tư bước chân nói hai lời bước đi trên cuộc đời có họ gian nan hay khôn khó hiên ngang vượt qua đời phong ba ai cũng có một người bạn tâm giao chẳng khi rời xa đợi danh không hai bên nhau cơ hàng vẫn một đời người là chi phí sống qua bên nhau không hứa ra không hứa ra đi cùng nhau từ khi khốn khó nghĩ khi ngất cao mây trời xanh bằng cho ta tan giấc mơ phòng bạc buồn trao bao hiểm nguy đôi ta từ khi ôm hôn buồn trao bao niềm mê đôi ta bước qua nghĩ khi màn trời chân cứ bước chân ra ngoài bước đi trên cuộc đời có bao gian ta hay khôn khó bao hình mười đôi ta bước qua nghĩa khi ngang trời chân cứ bước chân nói hai lời bước đi trên cuộc đời có bao gian nan hay khốn khó hiên ngang vượt qua chân là chỉ mình cùng sống qua lần đi vào năm em hãy cùng một lòng ta say muốn nghe đi này chờ sống trên khúc khúc cùng nhau đau đầu chân chân đạp một đời là suốt đời là